Đam mê cá xin chào ờ, tất cả bạn nha Xin chào nha Ờ thì ờ, tối hôm nay mình sẽ ờ, làm hồi Và ngày mai mình sẽ đi test cho các bạn xem Thì mình sẽ đi test bài mồi đầu đỏ răng vàng Với lại mồi ngọt để, để câu cá chép cho các bạn Và cũng không biết là ngày mai hai bài mồi này sẽ lên được cái gì mời à, tất cả các bạn cùng mình và đón xem mình à, như thế nào đây đây là mùi trồng à, đỏ các bạn lúc mình làm trong mình quên bỏ lạnh mình để ở ngoài hai ngày rồi nó lên cái à, cái mùi chua rồi không biết là mai sẽ có được cái gì cái lên được cái cá trôi hoặc là cá bè các bạn <laughs> lo làm mồi quá nên nó quên bỏ lạnh để cho giữ lâu à, đây là hai quả trứng gà này của mình nè mình à, sử dụng hai quả trứng gà này để mình trộn mùi cho nó tạo thêm mùi tanh để ngày mai mình câu à, cá trôi ok hơn vì cái hồi đó nó nhiều uh, cá trôi các bạn đây đây là đây là mùi ngọt để đâu có chép nè lên mùi nứt mũi luôn các bạn nên mùi <laughs> muốn ăn nó hưởng nó thử ra sao quá đậm nồng luôn các bạn ơi mùi ngọt mùi tuyệt vời luôn không biết rồi có ít à như đây còn cái chồng à, cái chừng à, hai hai lần la à, lan xe là hết rồi <laughs> kệ coi như coi coi như các bạn ơi không có nhiều mình là làm ít quá ma mùi đặc biệt luôn tôi muốn nứt mũi luôn đó, cầm theo là sủi nè sủi uh, ờ, beta nè đấy tên keo uh, sủi beta này thấy ok các bạn nè đây là sủi nè sủi beta nè <laughs> đây mình đã chuẩn bị mồi của ta đây hai ký mùi để người ta chiến ngày mai nghe không hẳn ít thứ hai ký mùi hay đùa các bạn thôi mùi này để mình à, ship cho anh em anh em đặt mình lâu lắm rồi <laughs> mình chưa có ship được giờ sao các bạn bây giờ giờ lấy mùa này đi câu hay là ship cho các bạn đây các bạn hãy mình nha sẽ lấy một nửa <laughs> mình đi câu chứ trừ mai nữa mình không có mồi đi câu <laughs> không có không có clip ờ, câu cá cho các bạn xem <laughs> thì buồn lắm các bạn ơi đây là hai cái mồi nè còn ờ, kia thì mình đã ship cho thứ hai mình ship bằng kia hai cái mồi chúng ta quá trời luôn mình sẽ lấy uh, bớt đi khoảng cái chừng uh, hơn gần ký có gì mình sẽ uh, làm mình sẽ thêm đầy đủ hai ký để mà mình gửi cho anh kia đặt mình à, đây hơn tuần rồi <laughs> mình chưa có ship được nữa thì các bạn biết đấy công việc của mình à, nhiều quá nên à, không có thời gian để mà đi đi tích mọi những cái đi câu cá cho các bạn xem các bạn có thông cảm cho mình chứ đúng không mỗi người mỗi công việc mà các bạn các bạn cứ cưới tao các bạn đăng kênh ủng hộ cho mình kênh của mình luôn chia sẻ những phải ngồi như này nè và những ngày mình đi câu cá và các bạn à, nên nhớ là kênh của mình à, chia sẻ cho các bạn rất là rõ ràng nha từng à, chi tiết một và không hề giấu giếm bất kỳ thành phần nào có anh em nào hỏi thắc mắc mình sẽ trả lời hết các bạn nên nhớ như vậy nha mình chia sẻ ở đây sẽ niềm vui chứ không phải là mình chia sẻ về tiền bạc nha anh em tiền bạc đối với mình mình không quan trọng đâu quan trọng là tình cảm của anh em quan trọng nhất của mình anh em nên nhớ điều đó mình, mình làm ra một cái kênh đâu phải là mình chỉ để mình kiếm tiền đâu các bạn mình tìm niềm vui của mình nữa đúng không các bạn trước tiên mình không biết là mồi đó các bạn có thể con được cá không nhưng mà trước trước tiên mà mình các bạn câu cá mình phải hướng dẫn cho các bạn rõ ràng từng tiết một và những anh em nào thắc mắc hỏi mình sẽ trả lời tường tận và có khi mình sẽ trả lời ngược lại bạn đó nữa Đấy. mình đã có qua những cái kênh khác mình đã xem những à, cách mà người ta quay cá thôi và anh em anh em vô anh em hỏi các bạn không chia sẻ mùa câu cá thì đâu có được đúng không có người có người rất là không thích các bạn nên nhớ là các bạn câu lên được cá cái cờ đó của mình các bạn phải chia sẻ bài mồi đó để cho các bạn cùng nhau à, tham khảo bài mồi của mình chứ không phải các bạn mà cứ mà quay lên được cá rồi thì, thì cũng đâu có vui đâu các bạn đúng không mình phải chia sẻ mồi rõ ràng cho anh em chứ để anh em câu lên được cá anh, anh em khỏi thắc mắc mình là anh em sẽ càng ngày càng nhiều anh em ủng hộ cho mình hơn đúng không các bạn đó trong cuộc sống của ta những cá không có đáng bao nhiêu tiền đâu các bạn mình câu cá đôi khi mình không có ăn luôn ấy. toàn đem về nhà mình ờ, cho cha mẹ mình không à đôi khi con mình coi con cá 3 kg về nhà mình lấy có có khứa chút xíu chiên lên rồi xong bữa còn bao nhiêu ai muốn làm đó thì làm mình không quan tâm các bạn nên nhớ là chủ yếu mình đi câu cá mình tìm cảm giác con cá lớn ấy cá nhỏ cũng được chỉ cần nó kéo amaya chạy ẻ là mình khoái rồi các bạn các bạn ờ, thấy có đúng không có những người câu cá chỉ để kiếm tiền quay clip lên cho các bạn xem họ chỉ cứ tìm từ video đó thôi thực ra họ còn chẳng có biết cái gì hết về câu cá hết toàn họ đi quay lén thôi quay cho người ta uh, ờ, một các bạn xem thôi chứ thực ra họ không có biết cái gì về một bài mồi câu cá nào hết toàn là người ta rủ đi rồi, rồi lên được cá rồi toàn quay cho có cho mấy các bạn xem vậy mà có một số bạn thích muốn đăng ký kênh ủng hộ kênh đó hay thiệt ấy. mà trong mà cái đó mặc dù là kênh đó mà các bạn hỏi người ta mồi cái gì họ cũng không chia sẻ luôn rồi người ta cũng không có comment trong video ờ, như thế nào nào hết các bạn có thấy không các bạn thấy kênh mình không vừa chia sẻ mồi cho các bạn xem các bạn hỏi mình trả lời hết có khi mình còn còn phải hỏi lại bạn đó hướng dẫn rõ ràng tận tình từng chi tiết một các bạn nên nhớ là khi các bạn đã đam mê rồi thì các bạn muốn lập cho mình một cái kênh chuyên về cái đam mê của mình thì các bạn hãy trước tiên các bạn hãy nên nhớ mình làm kênh được anh em hỏi thì mình phải trả lời được chứ không phải mình lập cái kênh ra ra rồi anh em hỏi mình im ru im ru thì thôi chứ còn gì là kênh hay nữa cũng ngon mấy em anh em à anh em thấy mình nói đó đúng không khi mình đã làm một cái gì đó mình phải chia sẻ rõ ràng từng chi tiết một đó mặc dù là mình lấy mồi câu cá xong anh em hỏi bạn câu bài mồi gì mà lên được cá thì các bạn nên nhớ các bạn chia sẻ mồi câu cá đó cho các bạn xem để các bạn à, tìm niềm vui muốn các bạn đây giống như mình đó đây là mụn ngọt nè đúng không mụn ngọt để câu cá chép nè ngày mai mình sẽ không, à, không tới ngày mai đâu bây giờ khoảng cái dần à, gần 1 giờ vừa khuya rồi Thấy không thấy mình đam mê đâu gần 1 giờ khuya rồi mà còn đi mồi đâu Còn thử thử nó ngon không nữa trong đó mình bỏ trong đây có tuần lễ rồi không biết nó biết ra sao đây mà mùa này chúng ta rất là ngọt các bạn mật ong sữa bánh thôi lai đồ không rồi toàn hóa chất mình giữ không mình khi mùa này mình ăn được nữa Đúng không? mùa rất là thơm luôn thơm nực nồng luôn thơm nứt mũi luôn đấy các bạn thấy mùa này mà mà câu không, không lên được cá thôi chứ đúng không các bạn các bạn biết cái ờ, cái sủi này để để làm gì không có số bạn có số bạn các bạn nên biết cái sủi này làm gì sủi cái sủi này á là phải có trứng gà này kèm chung với nhau này. đó là trứng gà này sủi này chúng ta để tạo ra mùi hăng nè còn trứng gà này để tạo ra mùi tanh nè hai phần này kết hợp lại với nhau á sẽ tạo ra ra một cái mùi rất đặc biệt để ta có cái trôi các bạn trôi ok lắm và nếu các bạn muốn câu cá chép thì các bạn à, câu à, sủi dâu ok hơn các bạn một sủi dâu này nó ok lắm nè đấy bạn à, nên nhớ vậy nha tối hôm ngày hôm nay mình mình lên, lên mấy cái cái kênh câu cá khác á câu cá giải trí rồi những cái kênh khác chuyên về đăng về clip mà câu cá bạn xem ấy mình vô mình xem thấy mấy bạn comment mình thấy ngứa gan quá bức bức xúc quá nên một giờ mình phải uh, cuối cùng mình phải quay clip mà nói chuyện với các bạn tâm sự các bạn ấy. đấy các bạn hãy nên nhớ điều đó mình làm kênh ra mình chia sẻ đam mê với các bạn trước tiên mình phải chia sẻ hướng dẫn các bạn rõ ràng từng chi tiết một để cho các bạn khỏi phải thắc mắc các bạn phải phải bức xúc trong người bạn thấy hay các bạn mới ủng hộ cho kênh của mình được đúng không chứ phải làm ra một cái, cái kênh rồi đăng lên cho có rồi xong rồi ai comment kệ người ta thôi chứ khỏi làm kênh đi làm kênh rồi có người vô kêu kênh này toàn hỏi không trả lời mà anh em vô cắn cờ hủy kênh mình ủng hộ luôn á kênh câu cá mà không có niềm không có cái gì gọi, gọi là thú vị gọi là gì câu cá không mà không có nói chuyện không có ờ, giới thiệu không biết mặt mũi người con cái như thế nào hay ra sao các bạn hãy nên nhớ nha mình nè kênh mình chính mình là mặt thật của mình nè mình tên là thiệt thiệt của mình là Đinh Hoàng Minh nha mình năm nay 27 tuổi rồi chưa có vợ nha các bạn tại vì ghiền cái môn câu cá này nè cái môn trời đầy này nè nên giờ mình chưa có vợ đấy và trước trước khi các bạn muốn xem clip của ờ, của một ai đó thì các bạn phải xem rõ ràng nhớ thực kỹ trong đầu của mình nha chứ không phải các bạn vô xem rồi bấm cái tua qua tua qua xong rồi các bạn vô xem thì không hay đâu không hay đâu bạn hãy nhớ rồi đó và xem lại cho kỹ cách người ta giới thiệu mùi các bạn như thế nào và người ta cách trộn pha chế như thế nào và lắng nghe cho kỹ người ta họ họ nói những gì mùa này câu liền hoặc là ủ một ngày hai ngày câu lục hay câu đơn hay hay hay là câu đại hay là câu lăng xê câu sông hộ đập thì đó như thế nào các bạn chứ không phải vô rồi bấm tu tu qua tu qua cho nó qua xong rồi có xong cái thắt ra ngoài vậy thôi chứ không biết gì hết cái chi vậy? nó thấy mệt thêm ấy nhưng mà mình biết có một số bạn vô xem cái clip của mình họ xem rất là nhiệt tình họ xem theo đầu đến đuôi luôn đó họ sẽ không thắc mắc không đau đầu họ sẽ không comment các bạn hãy nhớ gì đó thì từ vì trong khi đó mình đã chia sẻ rõ ràng các bạn những thành phần này để làm gì và những thành phần này để làm gì những phần trộn lại với nhau để làm gì đó đúng không các bạn còn phần để làm gì và, và chủ yếu là cái bịch 2 kg này nè để làm gì nè <laughs> mình thấy rô đồ cái bịch lắm nè mình phải xin lỗi cái anh đó thôi mình nói mình xếp cho anh 2 kg mà bây giờ ngày mai mình không có mồi đi câu phải lấy ra một kg mình đi câu thôi các bạn ơi các bạn nha đây là mùa ngũ cốc nha các bạn bảy thành phần nhưng mà thực ra trong đây nó có chín thành phần lận chín hoặc là tám thành phần gì đó mình trộn nhiều quá mình cũng quên mất rồi vì tại vì mình muốn cho cái anh đó anh câu lên được à, cá để mình trộn thêm cho nó ngon cho con được nhiều cá các bạn cái bình hai kg nặng lắm thôi ngày hôm nay mình à, tối ngày hôm nay một giờ một giờ đêm luôn bức xúc quá rồi mình còn chịu không nổi nữa mình cũng bật máy quay lên à, để mình quay cho các bạn xem các bạn nếu thấy à, các bạn nếu ủng hộ cho mình hãy bấm vào quảng cáo để để mình của mình mình à, có thêm tiền mình mua thêm máy quay máy quay phim tốt nha còn hiện trạng thì mình đang quay bằng điện thoại Samsung U7 Rim các bạn hình ảnh nó không có được uh, sắc nét gì mấy đâu cũng các bạn có có clip cho bạn xem thôi đấy ngày hôm nay mình tập sự với lại các bạn thôi vậy thôi chẳng có gì nhiều hết thôi giờ cũng uh, khuya rồi mình đang uh, chuẩn bị làm mồi để mà cho các bạn xem À, mình thông báo luôn là clip làm mồi sẽ gắn liền với lại cái video ngày mai mình đi test mồi cho các bạn xem luôn á các bạn. Thôi à, chào các bạn nha. Chúc các bạn à, vui vẻ nha các bạn. Và đừng quên à, cho mình xin một like và đăng ký kênh để theo dõi những à, video mình hướng dẫn các bạn làm mồi câu cá và những ngày mình đi cá các bạn nha. Xin chào. Hẹn gặp lại đam mê câu cá là vô tận mà các bạn đúng không